Alo, à, vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em một lần nữa quay trở lại kênh youtube Sân cầu miền Nam Phạm Đức của mình Chốt số tham khảo cho ngày mai, thì cập nhật giờ giấc hiện tại bây giờ 4 giờ 58 phút 4 giờ 58 phút của buổi chơi buổi tối ngày 27 tháng 4 năm 2021 Tuy nhiên mà ngày sau khi kết quả thưởng số số khu vực miền Nam đã mở thưởng cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em của chú bác Chúng ta vào lúc 4 giờ 30 thì Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia Sân cầu miền Nam Phạm Đức của mình Bớt chút thời gian quay trở lại đây, lên đây phân tích cầu lô đề cũng như là đưa ra dự đoán chốt số tham khảo cho tất cả chúng ta Được tham khảo vui chơi văn nghệ giải là bể hơi cho cho ngày mai xem nhé vâng thì uh, trước khi vào phần chốt sổ tham khảo cho ngày mai thì phạm đức thay mặt cho anh chị em cô dì chú bác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 nhé Vâng thì uh, trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người, toàn thể anh chị em, cô chú bác chúng ta đây Đây là cái bảng kết quả giải số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay Buổi chiều thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 Chốt số tham khảo cho ba đài cái bảng kết quả cho ba đài của ngày hôm nay đó là bến tre vũng tàu và bạc liêu anh xem em nhé thế để cho mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta được rõ hơn thì phạm đức sẽ điểm qua cho tất cả anh chị em chúng ta được rõ hơn về cái giải g 8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài của ngày hôm nay ở đây bên trên thì giải đầu lô tô mà thường cho chúng ta đó là chủ lô tô 49 Vũng Tàu 23 Bạc Liêu là 63 anh chị em nhá. Một con giải đặc biệt ở đây bên trên thì ngày hôm nay mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 308 101 anh chị em ạ. À 1 đầu 0 đuôi 1 in thẳng chúng ta bạch thủ đề 01 và tổng 1 anh xem nhá. Vũng Tàu 963798 càng 7 đầu 9 đuôi 8 in thẳng chúng ta bạch thủ đề 98 tổng 7 anh xem a. Bạc Liêu 322012 càng 0 đầu 1 đuôi 2 in thẳng chúng ta bạch thủ đề là 12 tổng 3 anh xem a. Vâng thưa các bạn, kết quả từ số số khu vực miền Nam thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 của buổi chiều ngày hôm nay thì à, Phạm Đức cũng đã điểm qua cho tất cả anh chị em, tất cả mọi người chúng ta được rõ hơn về cái giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bà đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu của buổi chiều ngày hôm nay rồi phải không ạ? Vâng thì cũng quay trở lại cái bảng video chốt số ngày hôm qua thì ngày hôm qua Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia sơ cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình cũng đã lên video chốt số tham khảo cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em của chú bác chúng ta được tham khảo vui chơi văn nghệ xã đà bể hơi trong ngày 27 tháng 4 năm 2021 ở đây Bến Tre ngày hôm qua Phạm Đức chốt chúng ta tất cả mọi người bạch thủ lô tô 64, song thủ 7447, Vũng Tàu bạch thủ lô tô 29, song thủ đó là 2882. Bạc Liêu bạch thủ lô tô 68 và song thủ 6776 anh xem nhá. Còn câu ba lô ba đài đó là câu song thủ lô tô 7997 anh xem à. Vâng thì những con số các cầu lô tô Phạm Đức đã tuyết cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em của chú bác chúng ta ở trên video đây thì Phạm Đức cũng đã lưu ý với toàn thể mọi người tất cả anh chị em ta rồi phải không ạ lưu ý mọi con số đều mang tính chất tham khảo chung kết thì chúng ta chơi không trùng không kết thì chúng ta không nên chơi anh chị em nhá mọi con số trên này có hôm ăn thì sẽ có hôm thua thôi anh chị em à còn những anh chị em nào chúng ta được Phạm Đức chốt cho những cầu lô tô ở trên video những câu lô tô ở trên Zalo là được các chuyên gia soi cầu miền Nam chốt cho chúng ta là những câu lô tô chuẩn nhất, chính xác nhất, anh chị em nhé. Đến từ các chuyên gia soi cầu miền Nam nên chúng ta tự tin chơi to đánh lớn những câu lô tô ở trên Zalo. Còn ở trên video thì chúng ta tham khảo mà thôi. Chung kết thì chúng ta chơi anh chị em nhé. Không chung kết thì chúng ta dừng mức tham khảo vì những mọi con số trên này đều mang tính dự đoán mà thôi anh chị em nhé. Vâng thì uh, quay trở lại cái bảng kết quả từ số số khu vực miền Nam của chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay chúng ta thu hoạch đồng thời chiến thắng được các cầu lô tô nào phải không ạ đầu tiên ở đài Bến Tre ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho mọi người chúng ta tham khảo bạch từ lô tô 64 song thủ 7447 phải không ạ thì xin chúc mừng chúc mừng cho tất cả anh chị em đặc biệt là những anh chị em nào ngày hôm nay chúng ta xem theo dõi video đồng thời và chúng ta like cho video thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ bạch thủ lô tô đồng thời cả song thủ lô tô nữa anh chị em nhé Đầu tiên thì bạch thủ lô tô 64 ngày hôm nay nổ ngay dưới giải G3.1 cho toàn thể mọi người phải không ạ? Và cầu xong thủ lô tô 7447 thì ngày hôm nay nổ khá là sớm anh em nhé Nổ ngay ở giải G6.1 chủ lô tô 74 anh em ạ. À. chúc mừng cho những anh em nào chúng ta theo dõi video ngày hôm nay. Cầu bạch thủ lô tô 64 cũng như là song thủ 7447 ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ rồi anh em nhé. Vâng thì còn ở đài Vũng Tàu ngày hôm qua Phạm Đức chốt mọi người tham khảo bạch thủ lô tô 28 trong thủ đó là Xin loại xe Bạch Thủ Lô Tô 29 phải không ạ? Song thủ 2882. Thì ngày hôm nay xin chia buồn với tất cả mọi người, tất cả anh em ta ngày hôm nay thì Bạch Thủ Lô Tô 29. Thì ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi. Chúng ta không chiến thắng được anh chị em nhé. Đầu hai ngày hôm nay chúng ta có chủ Lô Tô 23 đúng không ạ? đầu hai duy nhất một chủ lô tô đó là 23 mà thôi còn xong thủ lô tô 2882 thì lại chủ lô tô 82 nổ ngay giải G4.6 cho toàn thể anh chị em ta ngày hôm nay ở đài Bến Tre mất rồi đúng không ạ chốt đài này sang đài kia ngồi khẳng định với tất cả anh chị em ta thì thời điểm hiện tại anh đồng quay rất rất rất chi là ảo rồi anh chị em nhé nên chúng ta theo dõi video hãy lưu ý chú ý con số trên video thì mang tính chất tham khảo thôi có hôm thì chiến thắng rất rỡ hôm thì không chiến thắng được phải không ạ nên chúng ta hãy chú ý là nghe trong đất còn chúng ta muốn câu kín sâu chuẩn hơn thì chúng ta thêm bạn zalo để những, nhận được những câu lô tô chuẩn nhất và chính xác nhất anh chị nhé vâng thì ngày hôm có hôm nay thì uh, ở đại bến tre thì chiến thắng tưng bừng rực rỡ thôi còn vũng tàu hôm nay thì chúng ta thiếu đi một chút may mắn thôi anh chị em nhé chốt ở đài vũng tàu thì nhảy sang đài bến tre ngồi mất rồi anh chị em à Vâng thưa con ở đài Bạc Liêu, ở đài Bạc Liêu ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho mọi người chúng ta tham khảo ở trên video bạch thủ lô tô 68 song thủ 7667 phải không ạ 68 7667 thì ngày hôm nay đầu 6 ở Đài Bạc Liêu chúng ta có à, duy nhất một chú lô tô đó là 63 mà thôi anh chị nhé và cầu uh, à, song thủ 6776 thì ngày hôm nay chúng ta cũng không có rồi thì đầu 6 có duy nhất một chú lô tô đó là 63 mà thôi đít 7 ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều đít 7 thì chúng ta có uh, à, 07 phải không ạ 07 97 anh chị em nhé 07 và 97 thôi thì ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi nhưng không sao bù lại cho tất cả anh chị em tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay ở cái bảng lô tô đài bạc liêu cầu bao lô ba đài 7997 thì chúng ta đã chiến thắng được rồi anh chị em nhé 97 nổ ngay xài G4.5 cho toàn thể anh chị em đang ngày hôm nay phải không ạ? Chế độ anh chị em G4.4 anh chị em nhé. Chung lô tô 97 cho mọi người rồi. Và ở đài Vũng Tàu chúng ta cũng bù cho chúng ta ngày hôm nay thì cầu bao lô ba đài 97 nổ rất chi là sớm anh chị em nhé nổ ngay giải G7.1 phải không ạ quay phát rất luôn rồi chị em nhá 97 cho tất cả mọi người toàn thể anh chém tăng ngày hôm nay còn ở đài Bến Tre thì ngày hôm nay cầu ba đài tôi không chiến thắng được phải không ạ ngày hôm nay thì à, cầu à, ở đài Bến Tre bạch thủ 64 song thủ 7447 chiến thắng tưng bừng sực sỡ rồi anh chị nhá với tình nhìn chung đâu đó thì ngày hôm nay các con số phạm đức chốt trên video cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em ta theo dõi ở trên video thì ngày hôm nay chúng ta cũng có được chút quà nho nhỏ của khu vực đài miền Nam rồi phải không ạ đặc biệt là đài Bến Tre ngày hôm nay bạch thủ 64 song thủ 7447 Ờ, cầu lô ba Đài thì ngày hôm nay chúng ta cũng chiến thắng tưng bừng rực rỡ rồi anh chị em nhé. Thông tin một lần nữa Phạm Đức cũng xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người toàn thể anh chị em của chú bác chúng ta đã theo dõi video đồng thời để cho lại cho Phạm Đức những nút like yêu thương đây anh em nhé. Nút like là hoàn toàn miễn phí thôi anh chị em chúng ta bớt chút thời gian ấn vào nút like đồng thời chúng ta ấn vào nút chia sẻ anh chị em à để giúp cho Phạm Đức cùng với anh chị em trong đồng ngũ đội nhóm soi cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình tiếp thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để hàng ngày hàng ngày lên đây phân tích và lô tô chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em tất cả mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả bê hơi ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn phải không ạ đem đến cho chúng ta những món lợi nhuận cao hơn anh em nhé Vâng thì nút like là hoàn toàn miễn phí thôi anh em nhé Lượng like mà ít thì con số không lỗ được đâu Nên chúng ta hãy cho đi thì để chúng ta nhận lại anh em nhé Ấn vào nút like cũng như là thổi hồn vào con như con số cho ngày mai Để cho ngày mai chúng ta nối tiếp mạch ăn thông chiến thắng tưng bừng rực rỡ hơn ngày hôm nay nữa anh em nhé Vâng còn những anh em nào chúng ta hãy theo dõi video hãy đừng quên Ấn vào nút đăng ký đồng thời ta thả hồn vào nút uh, quả chuông bên cạnh anh em nhé ấn à, vào quả chuông để à, là người cập nhật những video sớm nhất nhanh nhất mỗi bên à, mỗi khi phạm đức lên video chốt cho mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sản phẩm bể hơi phải không ạ Vậy thì không để cho mọi người tất cả anh chị em ta phải chờ đợi lâu thì trước khi vào phần điểm có cái bảng lô tô chốt số cho ngày mai thì phạm đức sẽ điểm qua cho tất cả anh chị em ta được rõ hơn với cái bảng kết quả giải thưởng số số khu vực miền Nam thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2021 cho ba đài Đồng Nai Cần Thơ của tuần trước anh em nhé Đồng Nai Cần Thơ trong trang đúng không ạ thì ở đây Đồng Nai thì uh, tuần trước mở thưởng cho chúng ta cầu lô tô ở giải G8 đó là chủ lô tô 27 Cần Thơ 60 trong trang 73 anh em nhé còn giải đặc biệt ở đài Đồng Nai thì tuần trước mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 134 232 càng 2 đầu 3 đuôi 2 in thành chúng ta bạch tù đề đó là 32 rồi còn tổng 5 anh em ạ Cần Thơ 460 005 càng 0 đầu 0 và các bạn đuôi năm yên thành chúng ta bạch chủ đề là, là 05 còn ở đài sóc trăng thì sẽ đặc biệt mở thưởng có bộ dạng 6951189 khang 1 đầu 8 đuôi 9 yên thẳng chúng ta bạch chủ đề đó là 89 tổng 7 anh xem nhé vâng thì đây là cái bảng kết quả giải thưởng sơ số khu vực miền Nam của tuần trước anh xem nhé đồng nai cần thơ sóc trăng thì ờ, ngày mai những anh xem nào có gì bác chúng ta kết những câu lô tô ở cái đài nào thì chúng ta hãy tự tin sàng lọc ra cho mình những câu lô tô để chúng ta cân nhắc vui chơi văn nghệ thật đá bể hơi anh xem nhé không uh, chúng ta chơi à, không nên chơi to đánh lớn các bạn chúng ta chơi nhỏ nhẹ thôi văn nghệ là về hơi thôi vâng thì không để cho mọi người anh chị em ta phải chờ đợi lâu thì đây phạm đức sẽ đi phần điểm qua cái bảng lô tô chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em ta có gì bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sang ngày mai thì trước màn hình nhỏ của tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta đây đây là cái bài chốt số của cái youtube soi cầu miền Nam Phạm Đức chốt số tham khảo cho ngày mai tức ngày 28 tháng 4 năm 2021 thì sau khi nghiên cứu Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia soi cầu miền Nam Phạm Đức của mình phân tích cờ lô tô cùng thời đưa ra dự đoán cho tất cả anh ta những cờ lô tô bạch thủ cũng như là song thủ để vui chơi văn nghệ sau ngày mai ở đây rồi không ạ ở đây Đồng Nai cho ngày mai Phạm Đức chốt cho mọi người chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô 58 song thủ 5995, Cần Thơ bạch thủ 24 song thủ 2332, Sóc Trăng bạch thủ 85 song thủ 5665, Bao lô ba đài cầu song thủ lô tô 7997 anh chị em nhé. Thông tin những con số Phạm Đức chốt ở trên video cho tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta đây thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi. Nên anh chị em chúng ta theo dõi video này lưu ý chú ý là nghe cho Phạm Đức anh chị em nhé chung kết thì chúng ta chơi không trùng không kết thì chúng ta không nên chơi anh chị em nhé mọi con số mọi câu kèo đều mang tính chất tham khảo mà thôi với còn những anh xem nào cô chú bác chúng ta đang thua tha nơi đàn đã xa bờ bị cầu loạn số không còn cầu kỳ số chuẩn để chơi trong ngày thì chúng ta nhanh tay thêm vào mặt zalo 0936 512 bao lô xin đà đầu đuôi cầu kín số chuẩn cho tất cả mọi người toàn thể anh xem cô chú bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trả đá bơi hơi để chúng ta vô bờ an toàn anh xem nhé thì hiện tại bên phạm đức thì có hai gói ưu đại đó là nhóm tuần cũng như là nhóm tháng thì những anh xem nào chúng ta đang thua tha nợ nần thì chúng ta nhanh tay thêm bạn bạn zalo của bên phạm đức để được hỗ trợ cũng như là tư vấn cho tất cả anh chị ta tham gia vào nhóm tuần cũng như là nhóm tháng của bên phạm đức để hàng ngày hàng ngày anh chị em chúng ta cập nhật những cờ lô tô chuẩn nhất và chính xác nhất anh xem em nhé vâng thì à, thêm bạn bạn zalo 0936 512 186 để được vào được nhóm facebook đủ cách anh xem em nhé Vâng thưa các bạn, chốt số của kênh YouTube soi cầu miền Nam Phạm Đức chốt số tham khảo cho ngày mai tức ngày 28 tháng 4 năm 2021 cho ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng thì uh, Phạm Đức cũng đã chốt lên đây cho toàn thể anh chị em tất cả mọi người cô chú bác chúng ta rõ hết cả rồi đúng không ạ? Thì bây giờ cũng đã là cuối video rồi thì một lần nữa Phạm Đức cũng